Bác có lương của chủ tịch nước Không lấy một xu nào của đảng cả Bác chỉ có một mình bác thôi Các chú còn có vợ con có gia đình Cho nên mỗi lần bác mời cơm các nhà lãnh đạo Bác mời khách quốc tế Bác đón đồng bào miền Nam ra Phải lấy tiền của bác mà chi tiêu Bác cấm các chú lấy vào quỹ của đảng